Quận 1 cưỡng chế tiểu cảnh khách sạn Majestic, cầu ô tô 80B. Thưa quý vị, khách sạn 5 sao gần 100 tuổi có bồn hoa, tiểu cảnh, chiếm vỉa hè Sài Gòn bị đoàn liên ngành quận 1 phá bỏ. Cụ thể thì vào sáng mùng 4 tháng 4, đoàn liên ngành quận 1 tiếp tục kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự đô thị sau 10 ngày tạm nghỉ để các phường tự thực hiện tại khách sạn 5 sao Majestic ở giao lộ Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, đoàn công tác xác định bồn hoa tiểu cảnh dài gần 30 mét, lấn vỉa hè hơn 3 mét. Nhiều chậu cây kiểng đặt trên vỉa hè cũng bị cho là cản trở giao thông, đều bị lập biên bản cưỡng chế. Các hạng mục vi phạm trước đó đã được quận 1 gửi văn bản thông báo yêu cầu tháo rỡ, nhưng doanh nghiệp quản lý khách sạn, cụ thể là công ty Sài Gòn Tourist chưa thực hiện. Mọi chi phí tháo rỡ trong buổi làm việc hôm nay, phía khách sạn phải chi trả. Khách sạn 5 sao Majestic được ông Hứa Bổn Hòa hay còn gọi là Chú Hòa, một trong tứ đại gia Sài Gòn xưa, xây dựng gần 100 năm trước theo kiến trúc Pháp. Qua đường Tôn Đức Thắng, thấy xe biển xanh 80B đậu trên vỉa hè, không có tài xế, lực lượng chức năng dán niêm phong, cầu về trụ sở. Gần đó, ô tô mang biển ngoại giao thể hiện của lãnh sự Hungary cũng đậu trên vỉa hè. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 nói rằng bằng đỏ dán trên biển số thể hiện quyền miễn trừ có dấu hiệu bất thường. Khi kiểm tra giấy tờ, đoàn công tác phát hiện ô tô này không có quyền miễn trừ. Ngoài việc lập biên bản xử phạt vi phạm, quận 1 đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét nghi vấn làm giả băng đỏ quyền miễn trừ. Tại trụ sở Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH, bồn hoa cùng bảng hiệu bị cho là lấn vỉa hè 40 cm trên hai mặt đường Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Bình Khiêm nên đoàn công tác tháo rỡ. Đại diện VOH cho biết đã gửi văn bản lên quận xin tồn tại các công trình này nhưng đoàn liên ngành không chấp nhận vì các hạng mục đã lấn chiếm vỉa hè. Đơn vị này cũng xin để tự tháo rỡ trong ngày mai nhưng không được chấp thuận vì sai phạm đã được thông báo từ nhiều ngày trước. Là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh khởi phát chiến dịch lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, quận 1 đã phá bỏ nhiều công trình của cơ quan công quyền, xử phạt hàng loạt ô tô biển xanh. Động thái mạnh tay này cũng gặp phải nhiều phản ứng trái chiều của người dân, nhưng lãnh đạo quận 1 khẳng định xử lý đúng luật. Hiện tất cả các quận huyện đều triển khai lực lượng chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Nhiều chủ tịch quận, Phó Chủ tịch quận trực tiếp xuống đường xử lý với động thái quyết liệt, không ngại đụng chạm để lấy lại mỹ quan đô thị. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau đó ra chỉ thị giao trách nhiệm chấn chỉnh vỉa hè cho lãnh đạo các phường. Ngày mùng 3 tháng 4, trả lời câu hỏi của báo chí về việc phá rỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng không có gì là ảnh hưởng đến cảnh quan. Theo ông, lòng lề đường công cộng do chính quyền quản lý các tổ chức hoặc cá nhân xây lấn chiếm đều bị phá bỏ, không loại trừ cơ quan nào và làm như vậy thì người dân đồng tình. Ông cho biết, việc xây bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè trước đây không phá bỏ được, nhưng bây giờ các tỉnh thành ra quân đồng loạt và thực hiện rất nghiêm. Việc này lan tỏa ra và người dân đã tự giác dọn dẹp để chuyển lòng lề đường cho chính quyền quản lý. Đồng thời ông Dũng cũng cho rằng gần 2 tháng lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, chiến dịch này đã mang lại hiệu quả và được người dân đánh giá cao. Quý vị và các bạn đang nghe Radio Net News với 5 kênh chính. Đó là kênh thời sự với những tin nóng chọn lọc cập nhật liên tục. Kênh hài ngập tràn những tiểu phẩm cười sáng khoái và những bản tin giúp bạn xả stress. Kênh tâm sự với những nỗi niềm, những góc khuất trong mỗi người cần được sẻ chia, thấu hiểu. Kênh nghe truyện với đủ loại truyện hấp dẫn. Đặc biệt là kênh Vi Diệu với những trắc nghiệm, dự đoán, giải đáp về tử vi tướng số, vận hạn, tình duyên, Chiêm Tinh gia cũng sẽ tư vấn, giải đáp gỡ rối tơ lòng và đưa ra lời khuyên giúp bạn khám phá chính bản thân mình và hiểu hơn về người mà bạn đang quan tâm. Radio Net News, chạm một ngón tay tràn đầy tin hay.